tự nhiên bỏ thành núi tiền cho thuê xe cũ nhưng tôi tải điện xe tải điện Lamborghini Ferrari không tải điện xe mới cũng là tải điện xe tải điện chỉ có bỏ chép đầy đủ cuộc đời tao ở Việt Nam tôi từng nói một câu mà tao nhớ mấy cái xe này là con cóc mấy cái xe SUV này là con cóc ngồi xe lên SUV đó ngồi vòng cầu lên đâu đặng đó tôi nhớ cái nói đó tao đau quá em du lịch tận hưởng cuộc sống tiếp thu văn hóa thế giới. Học hỏi tinh hoa nhân loại. Ngạo nghễ thần thái Zimmer. Tự hào Việt Nam phát triển. Vlog du lịch Duy Nguyễn THOL. Xin chào các em hôm nay rất quay này nó không được đẹp cho lắm là vì chịu thôi mấy em anh à, đang ở trong một khách sạn à, rất là lớn của Las Vegas thì à, hệ thống khách sạn ở đây nó có cái điểm chung á là nó không có được sáng các bạn ở ngoài phòng chính á, đèn nó mức độ vừa phải thôi nên quay về đó ánh sáng được tốt nên chui vô trong toilet chui trong toilet quay nha mấy em biết cái tiếng về nó bị vang luôn nữa hôm nay anh à, đi vào một cái um, vlog ngắn thôi anh nói về cái sự là, là mình à, qua được cái xứ mỹ này á là chúng ta mướn xe để trải nghiệm mấy mướn xe để trải nghiệm anh à, duy đặt chân qua cái tiểu bang california đó em cái tiểu bang california là một trong những tiểu bang rất lớn của mỹ và có một nền kinh tế rất là giàu có của mỹ nha đó, nếu mà tiểu bang California này nó tách ra một quốc gia độc lập á, thì cái nền kinh tế của nó còn giàu hơn cả nước CDB á, CDB nó cao hơn Anh Đó là một số liệu mà anh cũng biết Thứ ba, ta đi Phật Nha là nó rộng kinh khủng Mà Thì à, anh Duy à, trong video trước, anh Duy chia sẻ mà khi đặt chân tới phi trường Lót Phi trường Lót là một trong những phi trường rất là lớn ở đây Lớn thứ mấy thì anh không biết, nhưng mà thành phố Los Angeles đó là một thành phố rất là đắt đỏ rất là đắt đỏ nha nên cái à, cuộc sống mà sống ở thành phố này rất là ngột ngạt nhưng mà cái đó là nội dung khác hôm nay cái đó về vụ mà đi thuê xe tại sao thuê xe thì anh Duy không thể nào mang con mạng của mình mà từ đó cái bang sát xa lên kia mà qua đây được cả không ăn nổi nên đi máy bay mà đi máy bay xong qua đây là coi như là ở bên cái xứ Mỹ này á nếu mà không có xe đó giống như mình bị què vậy không làm ăn cơm cháo thì được hết á thì bạn không làm ăn cơm cháo được bạn sẽ đi Uber nhưng mà nó bất tiện nó nó bất tiện mình để qua tới xứ Mỹ này á cái cảm giác lái xe trên từng tiểu bang là cái cảm giác mà nó đẳng cấp mà cái cảm giác mà nó trải nghiệm mà không có tiền nào mà mua được em không có tiền nào mua được đó, đó là quan điểm của anh anh là một tuổi trẻ anh là năng động anh là thoát cơ thiêu, anh thích ride ride ride ride lái xe đó, nên đó lý do đi mướn xe nhưng mà anh đến Los Angeles vào một đêm Giáng sinh wow. đêm Giáng sinh men ngày 24 hay gì tháng 3 gì quên rồi đêm Giáng sinh mà ngày đó nó nghỉ bà mẹ ơi muốn xe nó khổ quá nó khổ lắm muốn không có tàu nào có cả lên bốn năm sáu bên xài đặt sức sức ít gì đó rồi rồi mất mất điện mất gì đó nói chung là qua đây cái hãng xe nó lạ nha không biết đi tới sân bay hỏi ê thấy cái chuyện mà gì caranto à caranto là cho thuê xe lên web đặt tụng gì đâu mà xe có 26 đồng 26 đồng tao muốn năm cũng được xong rồi lên cái xe kia cao Camry đọc gì đâu có mấy chục đồng mà rẻ bèo rẻ bèo luôn đi tới xong rồi à, mà cái dịch vụ cái cái cái chỗ mà cho thuê xe mà anh đi là thằng bất đi thằng gì đó bất đi à nó kết hợp với sân bay nó có xe bus nó đưa nước tụi em từ sân bay xong rồi chạy ra nhà của nó làm dịch vụ thuê xe cái like đàng hoàng cái kiểu nghe vô tới mẹ sorry em bắt xe là còn hai chiếc rồi còn chiếc gì à được rồi chiếc gì của nhật của của, của, của mỹ cũng cũng không hiểu được for gì á đã bắt à xong chiếc còn lại á là gì mấy em biết không chiếc còn lại á là e 30 Mercedes E 350 xong rồi nó nói thuê xe con này á, tiền giá đó là hai trăm mấy á, hai trăm mấy một ngày hai trăm mấy một ngày mà chưa tính tiền bảo hiểm nha ba chưa tính tiền bảo hiểm chưa tính tiền cấp cứu tiền gì từ lúa tiền các mày ơi rồi nó cầm hộ chiếu của mình vô thấy người Việt Nam xong phát một à này mua bảo hiểm người rồi bảo hiểm xe rồi chăm sóc xe rồi cấp cứu xe rồi các kiểu cầm lên phát một ra hai trăm mấy nữa vậy là ngày gần 500 ngàn gần 500 đô ngày gần 500 đô tôi thuê 10 ngày vậy như năm ngàn đô hả suy nghĩ lại suy nghĩ lại nhé suy nghĩ lại nha không có tự nhiên bỏ ra gần năm ngàn đô thuê xe này có có nên thuê không đúng không em tranh đỡ chứ trong khi ở Việt Nam Đông Duy Nguyễn chạy Mercedes S3 đúng không con E đó tuổi gì con E đó cùng lắm nó bạn, với con con con mày cấp của anh ở Việt Nam thôi nhưng mà giờ bỏ có lượng tiền như vậy nó được thuê thôi phá về đi Uber luôn về đi Uber luôn cũng thuê nè xong rồi cancel chỗ đó không thuê xong rồi nằm khách sạn tầng tập quanh quanh đi Uber hoài đó hôm nay đi bơi hoài rồi bữa nọ đẹp trời rồi mình đi bờ đông bờ tây rồi mình đi qua Las Vegas cũng bài rồi bơi nào chạy xong rồi cái về cái hỏi tiếp đi bơi có chạy qua Las Vegas không xong cái nói mình Las Vegas xa quá sao chạy mà cái nói về chạy Las Vegas mà sao tao tỏ tiền cho nhiều cái nói 500 đô 500 đô cút đi hả 500 đô cút đi cút về 500 đô nữa ngàn đô ngàn đô mà tao mướn mẹ hai ngày rồi đúng không chị thì tao ngồi như bơi với tao chứ, tao muốn mẹ hai ngày tao chơi cái nào giờ đó chính là cái chỗ đó mà mình suy nghĩ tem về suy nghĩ xong cái alo là chỗ để tao đặt mẹ tao đặt mẹ tao mẹ rồi mày ủa sao hết tao mới có tao tao tôi mới ngoại về mà mày quên cái lễ à hôm nay lễ là mày tầm bốn hay cần mày nói câu chịu luôn nói câu chịu luôn em thua lễ mà tao muốn xe nhiều lắm thứ nhất giá xe nó tăng thứ hai xe không có nữa xong mà cái duy nguyễn đi uh, giờ là bằng công rồi mấy đi qua cái hãng khác nó tên là xích ít gì đó còn lỗi xe trên tển nó ghi nhiều xe lắm nhưng mà khi mà điền thông tin cho cái form á điền tới điền luôn điền xuôi điền ngược phải báo hết xe còn nó nản luôn xong mà thấy còn đúng con camry vô đặt cái gạch con camry luôn giờ cùi rồi má hết xe là chịu thôi quất camry trải nghiệm luôn xong rồi đặt xong rồi nó từ tiền trong thẻ tín dụng rồi xong rồi ra ngoài chỗ giao xe đó ra ngoài chỗ giao xe nó coi cái quốc kinh của mình này nọ các kiểu xong rồi cái nó làm rồi nó ghê gớm lắm nó tính tiền này nọ ghê gớm lắm nói chung là nó tính cái là con con nó trăm mấy cộng tiền bảo hiểm này nọ vô trăm nữa trăm ngày bảo hiểm xe bảo hiểm người bảo hiểm mạng từ lưa hết ra nó nhiều phí lắm lắm nó cộng cộng vô hồi ra hồi, hồi ra được khoảng chừng à, hai trăm mốt hai trăm hai gì đó hai trăm mốt hai trăm hai cộng tiền xăng nữa rồi xong ra ba trăm ủa tiền xăng nó hai option mấy em một là mình tải tiền xăng cho nó hai là mình tự đổ cái nó hồi để tao tự đổ như ba lỗ xong mình cũng à, chạy từ chạy đi xa xa chạy đâu lâu cộng vô ngày cũng ba trăm ông lại muốn xe 300 tưởng đâu được chạy Capri xong rồi ra chỗ giao xe đó nó đưa ra cái con quỷ gì nè nghĩ đâu anh chả biết con gì nữa ở Việt Nam thì biết vậy còn cái con này ở ở ở, ở Việt Nam không có nè em tên nó là gì ở à, gì gì Foreigner tên nó là Foreigner mấy em xong rồi cuộc đời tao ở Việt Nam tao từng nói một câu mà tao nhớ mấy cái xe này là con cóc mấy cái xe SUV này là con cóc ngồi xe lên SUV giống như ngồi bồn cầu thôi có gì đâu lạnh đâu hồi nữa tôi còn nói với bạn đau lắm em đau lắm em hôm nay tao vô đường cùng rồi mình phải chạy con xe SUV trên đất Mỹ này mà nó thấm lập sợ lắm vô cua nhát em vô này nọ kia hỏi ấy tao đặt cái tao đặt cam rì mà mày tao đặt cam rì mà cái nó cam rì hết rồi giờ còn chiếc này nó nói thôi à ờ, nó vậy á chỗ đó lớn lắm nghe giờ còn chiếc rồi lấy không không lay đây không lay thôi bữa nay gãy đừng có đòi hỏi rồi xong em luôn giờ leo lên con đó cái con xe nó cùi không tưởng đúng không em anh chạy mệt á anh ngồi lên lái nó auto mà tích hết từ đèn từ kính từ này từ kia này nọ thoải mái vô con này chỉnh tay với mẹ luôn trời ơi mà nó học bằng lái b 2 với em anh học bằng lái b 2 cái đây là ba năm rồi nha ba năm rồi mà con xe đầu tiên anh chạy là con mẹ mà cuối cùng cũng là con mẹ cuộc đời chỉ biết ôm mẹ thôi bây giờ qua nó lúng túng mà nó lộng cộng ở giữa đường phố lót nữa trời đất ơi nó khổ lắm luôn cảm giác đó trời ơi kẹt xe hoài vậy tía nãy giờ chạy gì đâu mà toilet không có là nên đi quê rồi nha em biết đường phố lót là giờ nó kẹt xe kẹt kinh khủng kẹt luôn đúng không đa lát tủ tí như sân tủ tí thằng, thằng lót nó kẹt một cái một lần trời ơi nó kẹt đâu cả bổ luôn mọi mẹ ơi không biết đâu kẹt nó kẹt thường xuyên nó kẹt vào ngày lễ giáng sinh lắm em kẹt kinh cũng kẹt nó không phải anh lái con xe mình có sự trải nghiệm phải nói là nó nắng cay nó khó cực mà nó cũng có tính chất là nó thú vị nó thú vị tại vì chạy xa xa quen rồi bây giờ qua mấy con ta này chạy nó cũng có một sự trải nghiệm nào đó à, mà anh đi nó thiệt với em á anh đi đông tây mà đi, đi, đi đầu tiên là tạm dừng chân là las vegas đúng không tại vì sao tại vì ta đã qua tới đất mỹ rồi mà nếu mà đón giáng sinh mà không đón ở las vegas thì có ý nghĩa gì nữa đúng không các bạn đúng không đúng không las vegas là một cái thành phố mà bất cứ ai đến mỹ cũng phải ghé nó là chỗ ăn chơi xa họ chỗ không ngày và đêm chỗ không muốn về không muốn về nữa em mà chạy từ ở ngoài lót mà qua tới Las Vegas là đi hai đường cao tốc lớn đó là cái đường 10 với đường 15 đó mà đường cao tốc ở bên Mỹ thì tuyệt vời đường thì tuyệt vời mà xe nó tuyệt vời luôn mà xe nó tuyệt vời luôn đâm ra nó kẹt xe thấy mụ luôn nó kẹt xe kinh khủng lắm trong lốt nó kẹt cao rồi nó kẹt mà rẽ quay nó exit với nhau đuối luôn đuối luôn chỉ đi rồi sợ mình lóng ra nó ngóng vô lít nó bắt thôi đúng không mẹ xe mướn nữa cái xe mình nữa đi nó đâu có cà vẹt xe ở việt nam đâu đúng không đâu tờ giấy tự xe mày mướn đó à rồi hỏi vậy giờ dụ như tao muốn giữa chừng người ta chạy tao police tao hót tao mày bảo ok không? nó ok đưa giấy này ra đi rồi nếu mà có chuyện gì đó đụng xe đó thì thì có mày mua hiểm mà mẹ đâu sao đâu còn nếu mày mua hiểm mày hơi kẹt á cũng đỡ an tâm an tâm không mua hiểm an tâm em rồi đó là cái vấn đề mà trải nghiệm xe thì con SUV nó không dễ lái chút nào bằng xe xe cùi bọc vậy thì cái gì ở đây cái gì ở đây cái gì mà chuyên nghiệm ra chỗ này tức là ở bên mỹ á cái xe mua rất rẻ nhưng mà thuê không rẻ chút nào Thuê không rẻ chút nào trên những website chắc chắn nó sẽ đưa bạn giá thấp nhất đúng không nó đưa bạn cái giá thấp nhất nhưng mà cái làm việc gì cũng phải ra ngoài chỗ dealer á ra ngoài chỗ dealer mà làm việc của nó đúng không còn các bạn đừng nghĩ rằng ờ thợ nguyễn mày mua quá mày mua mày thuê xe mắc này nọ kia các kiểu tao thuê xe rẻ hơn cái chuyện đó là không chơi được mấy em thứ nhất có hai vấn đề đó nó không đồng khớp với nói chuyện ở đây đúng không ví dụ như các bạn là người việt nam mà sống ở mỹ mỹ coi qua quốc gia bản xứ của bạn rồi đúng không quốc gia bản xứ của bạn rồi thì bạn mới được đi đi mà ngồi đó cũng hơn thua mà đỡ coi coi với cái thằng dịch vụ đúng không bạn nói ôi ừ, chỗ này của quá bớt chút đỉnh đi hoặc là tao, tao có bảo hiểm rồi tao không cần mua bảo hiểm nữa xe mày có bảo hiểm chưa hay là để bạn sẽ giảm một số chi phí đúng không có thể là duy, duy thuê xe nó mất hơn các bạn nhưng mà duy đứng trên độ du khách và duy nhiêu tiền nó không có nói chuyện được đúng không không có nói chuyện được thứ nhất mình là du khách mình sống phải rất là cẩn thận đúng không mình xài dịch vụ cũng phải xài cho nó đàng hoàng chứ phải vô mặc cả ngày neo mà thêm một cái nữa là ngày giáng sinh ngày giáng sinh là cái ngày mà gọi là cái cái cung nó ít hơn cái cầu cái cầu cái, cái cầu nó nhiều không thì cái cung nó có quyền thế thôi và cái cuối cùng nữa là cái gì mình cần cái xe để mình đi chứ không phải là mình mình không phải là mình thằng rảnh háng mình tới dịch vụ này nó được mình chạy được kia mẹ nội chạy thì được a được b mất ngày rồi làm ăn cái gì nữa đúng không nó nhiều cái mà như Nguyễn Duy Nguyễn chia sẻ trải nghiệm một cái sự thật nào đó trên Facebook các bạn cái lôi chính trị chính em thì bạn nói tôi mấy thằng này xạo nè tao thuê xe có 25 đồng tao mày thuê xe 300 thì tao cái ngữ đó nó chuyện không có được các bạn thật sự á cái ngữ đó nó chuyện được đó duy sẽ coi câu 1, câu 2 được thì chơi câu 3 lóc nó nhiều cái lóc bây giờ mình nói tiếp nè nói trải nghiệm bờ đông bờ tây nếu mà duy có thời thời gian chẳng qua là cái chuyến cái chuyến công tác của duy nó ngắn quá thôi chứ nếu mà duy có thời gian duy sẽ lái xe mạng đi từ bờ đông qua bờ tây đi từ new york qua cali đó đi từ new york qua cali nghe để mình trải nghiệm được chiều dài nước mỹ chiều nghe đó là một cái điều rất là thú vị mà tất cả những người du khách họ đặt chân đến mỹ nè họ thích đi bờ đông bờ tây thậm chí có những thằng em của duy nó qua bên này nó lấy vợ cái phòng giả công ty chị cãi nghe nó qua này nó lấy vợ nó mua một con xe nó đi chở vợ nó đi tuần trăng mặt vào đông vào tây Ủa, gọi là nó gọi nó yêu đương abc các kiểu trên những khách sạn dọc đường bờ đông bờ tây đó xong rồi nó đi từ bờ đông qua bờ tây nó mệt rồi nó lái chán rồi nó bán xe đi nó bay về lái về sao nổi lái về sao nổi nó xa lắm mấy bạn bởi vậy cái cảm giác chạy xe việt nam nó khác cảm giác chạy xe ở mỹ thí dụ như ở việt nam mà nó trời đất ơi từ chỗ di nguyễn tới chỗ bầu của di nguyễn bao lâu ba tiếng bạn nghe ghê chưa 3 tiếng 3 tiếng chưa tới trăm cây số nữa ba tiếng chưa tới trăm cây số nữa nghe còn bên mỹ á, mà nói chuyện mà lái xe 3 tiếng rồi rồi rồi, rồi. chắc nó đi hai bàn luôn hoặc là một cái bàn bao rộng nên cái chuyện của bên mỹ này xe nó chạy chỉ ở trong bao tao nó kẹt xe hoặc những cái thành phố lớn mật độ xe nó cao như là lót nó kẹt còn khi bạn đi ra khỏi lót rồi bạn, bạn phóng về Las Vegas cũng chạy Obermai nồi nồi wow. chạy Obermai nồi nồi luôn á cái đường đó đó nó chỉ cho chạy là 70 thôi nó chỉ lý mình là 70 thôi mà duy đã chạy 70 rồi mà mấy cái xe khác nó vượt đi vèo vèo chạy ô vòng mai mà sao tại sao chị không nhắn chạy nhanh thì có hai vấn đề chúng ta nên nhắn chạy nhanh thứ nhất đó, nếu mà gì ở việt nam chị ban luôn rồi ban trăm luôn chứ ai ban chỉ có đường trống lỏng chạy chạy có bảy chục mai ổn vậy vậy bảy chục mai là nhiêu bạn lấy bảy chục nhân cho một chấm sáu thì nó khoảng trăm mười cây à, khoảng trăm mười cây cỡ đó thôi tính nhẩm nha ở Việt Nam mà chị bán chắc hai trăm nhưng từ đã chứ bà thí dụ như vợ như Duy Duy là người nước ngoài bây giờ cùng lắm là pháp luật của Mỹ thì mình vô mình không hiểu thì mình vi phạm thì người ta cũng tránh chế người ta cũng không đến nổi khó khăn đúng không ừ, tao việt nam y nè người tao việt nam y tao tao chơi tao trải nghiệm có thể tao có ron chỗ này có thể tao đúng chỗ này nhưng mà tao cố ý ok được hôm nay đi ngủ ngon đi hoặc là cái gì theo trip đó ừ chúc bạn đi chơi vui vẻ thì đó cũng vậy mà anh không có thích đúng không anh có này mà tôi sẽ thật lòng với em luôn mình đi qua mỹ nó hai chặng thứ nhất á là mình xin cái visa ở việt nam này mình xin cái visa qua mỹ thì mình khi mà đối diện được một chánh đó thì mình mình đi qua nước người ta đúng không mình đi qua nước người ta thì mình phải giữ cái hình ảnh đẹp đẽ đó người ta sát hạch mình người ta này nọ kia à thằng Di Nguyễn này mày là công dân gì mày qua Mỹ với mục đích gì đó thì mình phải cố gắng giữ cái hình ảnh cũng như là cái sự cam kết ngoại giao với hai quốc gia Việt Nam rồi cái điều là điều chưa nghĩ chứ không phải mình đi đi qua nước người ta như trẻ trâu lợn như mẹ nó chó thôi kia đúng không nó đánh giá luôn đánh giá luôn à những mấy thả cửa cho mấy thằng Việt Nam mình đã qua đây nó bảo nó nó quậy quá mày mốt xíu visa đây với em được cái đó cái số một cái thứ hai vậy khi mà nhập nhập nhập cảnh của mỹ đó tức là ở đầu sân bay đó, nhập cảnh của mỹ đó, thì người ta cũng ờ, mình đứng trước người ta người ta đứng trước mình ví dụ như duy đứng trước hải quan hải quan mỹ đó, thì giữa là hai quốc gia nhìn nhận có một cái độ tin tưởng nào đó có một lý do lý do đó à mình đến nước mỹ thì mình phải mình phải có cái gì đó mình mới đến chứ mình ghét nước mỹ mình đến làm gì chứ mình mỹ mỹ mình đến chi gì là không đúng và ngược lại cái người hải quan đó người ta cho mình nhập cảnh vô mỹ thì chúng ta cũng tin tưởng rằng này nọ kia đúng không còn mình tin nhiên mình nhập cảnh vô nước người ta mình vậy được chưa hết mà cái ông hải quan nó bị đuổi việc sao nó tự nhiên mình với nguyễn mày tao cho mày là hải quan cả đời thành cái thằng chỗ ke nó đứng trước mặt mày mày buổi nó về đi mà cho nó vô chi đó nên những cái vấn đề nó thiên liêng và nó cao cả khi mà các bạn đặt chân nước ngoài không đi gì mỹ đặt chân qua đâu vậy thôi mình đặt chân nước ngoài mình sống cho đàng hoàng đó là những vi phạm chứ đừng có đặt kim nước ngoài nít trốn lại cái hành vi đó chỉ cực kỳ phê phán cái thứ hai anh trộm ờ, tối ngày đọc báo thấy à việt nam qua nước ngoài ăn trộm ăn trộm đập siêu thị nó thua luôn á vậy sao cá đúng không em tôi cũng đề đã nói nữa tiếp tục mỹ là một quốc gia nó có hệ thống giao thông rất tốt và nó có cảnh đẹp cũng rất là tốt Ở mỹ nó rộng mà bạn những quốc gia nào rộng cảnh đẹp nhiều nha thằng trung quốc cũng vậy nữa thằng trung quốc nó cũng mượn cảnh nó cũng khá là đẹp mỹ cũng vậy nè thì cái cảm giác chạy xe cái cảm giác đó việt nam không có đâu thì bạn đi du lịch bạn nên tận hưởng cái cảm giác đó thay vì bạn lên xe bạn ngồi bạn ngủ khò khò đúng không để cho người ta lái trong khi bạn có khả năng bạn lái thì tại sao bạn không lái đúng không bạn giữ sức lái mà bây giờ bạn đi đi đi thi mà quốc tế là bạn lái xe được tất cả đến thế giới thì qua bên mỹ được cái là xe nó mạnh lắm dịch vụ thuê xe chơi liền cho chơi liền xong mình lái xe ra những cái cao tốc những cái hai quay của mỹ để mình trải nghiệm được cảm giác lái cái điều đó nó hay cái điều đó nó hay bạn nên làm khi bạn còn trẻ cái sau này bạn già rồi bạn lười lái là nó không lái được đó bạn còn trẻ và nên đi nhiều mà nên trải nghiệm cái tài đời nó khổ chút xíu mà nó mang được cái sự kiến thức cái sự trải nghiệm cho các bạn đúng không còn ở việt nam bạn chờ tới ngày đó khó lắm cái hệ thống hạ tầng của việt nam này nó phát triển để bạn chờ được cái cảm giác là lái con mẹ đi từ Bắc vô Nam bằng đường cao tốc còn lâu còn lâu đó nên ở đây anh nói được sự trải nghiệm đúng không không phải là khen hay là chê nhưng mà là sự trải nghiệm trên từng quốc gia đi qua mỗi quốc gia nó có cái hay cái đẹp mình phải nên hòa nhập vào cái cuộc sống của cái quốc gia sở tại đó thì cái chuyến đi mình rất là thú vị trải nghiệm dài đâu mà cắt muốn xe trả là gì đúng không anh nói thiệt với em qua đây sẽ tiền một ngày một ngàn đô đó nói luôn đó một ngày gần một ngàn đô đó nhiều khi á có những cái món ăn nó lạ có những cái món ăn nó lạ anh order ra nó 100 đô một anh không được bỏ luôn bạn tin không đúng không các bạn nói là ừ gì chứng minh đi tôi không phải chứng minh đúng không cái lời nói của tôi á là đủ rồi tôi chứng minh ai ảnh nói chứng minh cái vấn đề đó nhưng mà thực tế cái cuộc sống này á mình trải nghiệm là chơi đều đúng không món ăn của lẩu ăn power là đâu phải là món nào cũng như như việt nam đâu mà cái quan điểm như nó là rồi đi mỹ mà ăn đồ việt nam là như đi tới đồ việt nam ăn ở việt nam mười mấy hai ba chục năm rồi chán tới bà nội rồi đi qua mỹ ăn đồ thái không đi thái ăn hoài đi qua mỹ phải đồ chưa ăn mà đồ chưa ăn thì nó hên xui đúng không nó hên xui đúng không ví dụ như cái phút là một cái gì đó người ta tư vấn cho mình mình tham khảo nhưng đâu có nghĩa là mình nghe một trăm phần trăm đâu ví dụ như ừ chị Việt Kiều kia tôi bấm vào Duy Nguyễn thôi em ăn này em này cái đó là những khi chỉ thích chị, chị chỉ thôi còn những món chị không thích chị không ăn được thì chị không chỉ thì mình phải trải nghiệm mà cái gì này thôi tất cả những bài học trên đời này đều tốn tiền bạn nhớ cho tôi câu này like like đúng không tất cả những bài học trên đời này đều phải tốn tiền chứ không như này giải phi cho mình không có nhiều khi tôi vô nhà hàng gặp món lạ cái món ăn nó rất phức tạp thằng bồi nó nói kiểu tôi chả hiểu kiểu nữa tôi chỉ nhìn vô menu à tôi đóng đó và tôi đợi mẹ đi hên xui nếu mà được thì mình có thể kiếm nó cả món này ngon của mình tiếp còn nếu mà dở thì bỏ ờ à, tốn tiền lắm cái đồ này đó rồi thôi giờ nói ngắn gọn cuối cùng video này cái đoạn đường đi từ Los qua Las Vegas rất đẹp rất đẹp các em Đậu Anh rất ấn tượng núi đẹp bạn ha hai bên là bên rừng với bên núi anh chạy xe bị xét bị tai nạn mấy lần lên thì đường đó, nó rất đẹp nha cuộc đời cũng may mắn như thế ta cuộc đời má cuộc đời của chị Nguyễn rất là may mắn được đón Giáng sinh họ lắc hay đấy được chạy xe trên một cung đường từ đó qua qua Las Vegas nó rất là đẹp nó có một cái đẹp nào đó mà miền Nam Việt Nam không có được tại đồi núi nó đồi núi bạn xứ là đồi núi kinh khủng nó không phải đồng bằng nghe nó những cái cung đường mà uốn lượn này nọ kia cũng núi núi để trồng núi này nọ nó đẹp trời ơi trên đỉnh núi có tuyết đó mấy em mình nhìn mình tưởng ủa Chi Nguyễn đang ở Phú Sĩ hả xong rồi ủa Chi Nguyễn đang ở Thụy Sĩ hả trời cảnh đẹp nó y cho ông vậy đó nó y cho ông em trời đất ơi mà cho ô tô một lái đâu cho ô tô đi người ta lái gì đâu cảnh rất đẹp mà cảnh tượng nó hoang sơ lắm trên đường đi nó thì các bạn nó có một bóng ma nữa toàn là xe không à nó nó không có một bóng ma nó toàn là xe nên có những cái nó dở nó dở là dở cái gì thiếu cái tiện ích nó thiếu cái tiện ích nha bạn ví dụ như bạn đi ờ, đường từ Dallas về Houston thì nó là cái đường cao tốc 45 còn đi đường là đường từ từ Los mà đi về Las Vegas thì cao tốc là cao tốc 15 thì cái cao tốc 45 á, đường nó xấu hơn thật sự nó xấu hơn nhưng mà tiện ích nó mạnh hơn tại nó đồng bằng nó mỗi cái lối exit như là ngã rẽ đó nó đều có cây xanh đều có uh, bánh mì đều có tiệm mà tiệm cũng bự nói chung là phục vụ là ok còn ở đây á, là ví dụ như 10 cái exit đi có chừng hai cái exit có có đoạn có cây xanh thôi còn mấy cái exit là đường của mình mà mà cái cái cái, cái cảm giác nó nó nó nó, không mong mặn bởi vì được cái may mắn là như đi vậy trên con đường đó như đi vừa lúc lúc lúc mà chiều xong rồi tới lúc hoàng hôn xong rồi tới lúc chiều tối cũng có trải nghiệm được ba cái cung bậc thời gian luôn nó mỗi cái đẹp kiểu nhất là hoàng hôn á ánh nó ửng ửng hồng hồng nó nó đập vô mấy cái núi các bạn nhìn đó thì ôi nó đã lắm nó đã lắm bạn không biết dùng từ ngữ gì diễn tả nó cũng nó là may mắn đó thằng nào đi ban ngày không đâu có điều cảnh đó còn buổi tối xuống hả nó im lặng nó yên tĩnh đèn cao tốc không có đèn nha cao tốc là không có đèn các bạn ở việt nam á cao tốc còn có chỗ có đèn có chỗ không đèn còn riêng cái đèn cao tốc không đèn nhưng mà xe nó nhiều xe nó nhiều mình ánh đèn xe nó chỗ nó, nó chiếu chiếu chiếu nó trong nó cũng sáng không nó đâu tối còn cảnh vật đó nó tĩnh mịch nhưng mà từ cái tĩnh mịch đó đó khi mà tem cách lát Vegas cộng chừng hai mai nó rực sáng bầu trời đỏ ửng trời nó má ơi nó nó lung linh lắm em nhìn là khớp gà liền đúng không trai chạy xe ở ngoài vô vô thấy một thành phố Las Vegas toàn là những lâu đài những cung điện nguy nga những khách sạn chập trời ánh đèn rất là đẹp trời nó nhìn vô phát như ốc đảo như em bởi vậy á cái cái người ta nói đó là Las Vegas là một trong những nơi ăn chơi rất là đẳng cấp của thế giới nhỏ thôi nhưng mà nó tạo ra cái quần thể kiến trúc rất đẹp anh dùng cái chữ quần thể kiến trúc nó không mang cái nét hiện đại xa xỉ giống như là những nước sau này mà nó nó kết hợp giữa một cái hiện đại và một cái cổ kính những cái là kiến trúc của em kiến trúc và ánh đèn và những cái biểu tượng của Las Vegas nó làm cho một cái chỗ ăn chơi nó rực rỡ nó xa hoa nhưng mà bạn tới đây bạn không ăn chơi đi mà đường sẽ đủ đẳng cấp à, đủ đẳng cấp và nói chung á là trong chuyến đi của Duy nó có những điều chưa thỏa mãn nhưng mà cái được nó nhiều hơn cái mất mất mất tiền thôi nhưng tôi được gì tôi được sự trải nghiệm tội tới đây tôi chỉ trải nghiệm với những cái nó ảo mà Duy sẽ cố gắng làm video cho các bạn ở nhà các bạn trải nghiệm tất nhiên anh Duy không có quảng cáo gì thêm những điều anh Duy nói là tôi nói nó khiêm tốn thật ra thì không lẽ mình mình cố chơi thì vẫn được nhưng mà nó không đáng bạn tự nhiên bỏ ra núi tiền chơi thuê cái xe cũ mà cái xe đó đâu bằng mình ở Việt Nam đâu thì không thể gọi là trải nghiệm xe được các bạn mấy cái người để mày không ví dụ tôi trải nghiệm xe tôi phải trải nghiệm Lamborghini Ferrari động trải nghiệm xe mới thì mới gọi là trải nghiệm xe chứ trải nghiệm chỉ có bỏ chét đời cũ đúng không và thậm chí đi thuê xe Toyota không đợi bao nhiêu nữa chỉnh cơ không mà ba chỉnh cơ không mà chìa khóa gì đâu nhìn như chìa khóa tủ quá. nè mấy bạn nhìn chìa khóa nè đó chìa khóa xe cũng như chơi nhìn chìa khóa tủ trời ơi ai đời xe là xe Toyota đúng không chìa khóa nè nút mở nút xóa nè Ủa mấy bạn định giá tôi cái xe này chìa khóa này chìa khóa gì ạ? Trời trời, tôi nó đưa tôi chìa khóa tôi hải hùng luôn các bạn Tôi không có xe giờ tôi, tôi, tôi ở Việt Nam này cũng xe cốc thôi mà chìa khóa nó đâu có xấu gì đâu Còn đưa mình chìa khóa như chìa khóa tủ á Xong rồi vô cái xe mở đề máy chỉnh cơ không Ông nội mẹ ơi Khổ quá Nhưng mà anh nghĩ là cái cuộc sống này nó còn dài Anh như than vậy thôi chứ đó là sự trải nghiệm ấy, đời xe sang chạy được xe cù chạy cũng phải được thôi nhập gia tùy tục nói chứ anh không phải là anh đồ đang chê này chê kia nhưng mà chỉ chia sẻ cái sự trải nghiệm và cái cảm giác khi mình sống ở một cái đất nước khác mọi thứ nó không như là mình nghĩ là gọi là thân bất do kỹ mà mấy em nhớ câu này rồi à, chắc đi qua tiểu bang khác thì thôi mẹ trả cái xe này đi cái chạy cái xe này đi nhiều quá nó bốc khối nó bể bắn cái thấy mụ nữa anh chạy xe quen ở việt nam anh là chạy friend lab đó cái cách chạy xe Việt Nam nó khác bên này bên này ví dụ như là giờ dụ như bể bánh giữa chừng rồi kêu mấy giá bánh di động ở đâu hay là gọi cấp cứu rồi xe nó kéo về sau rồi tốn tiền sau rồi thời gian này nó chúng nó phiền còn mẹt thì giỏ phân lát ok chả sợ mình lủng lủng cây bà mày tao chạy tới cái gara tao thay luôn đúng không mình vô gara thay rồi xong rồi mình cho nó thay rồi mình ra ngoài mình ăn hamburger nó, nó khỏe chứ mà xe là nó không được như vậy để coi qua mùa lễ này coi để qua mùa lễ này coi thuê nó rẻ không không em thuê nó rẻ không Camry này nọ chia sẻ với em thêm góc nhìn đa chiều hơn chứ còn cá nhân của anh thấy thuê xe hơi mắc đúng không mày? tại vì xe này gì ở, ở Mỹ bán mấy tôi chả biết như xe cũ nữa chứ mười ngàn đô chứ nhiêu cỡ chừng mười ngàn đô mấy ông cho thuê người ta ông cho người ta thuê mắc như quỷ đúng không nội ví dụ như giờ nó là tiền phí ông muốn ăn đi ông cho thuê tiền xe ta cũng hơn trăm đô hơn trăm đô ngàn hơn trăm đô ngày hai triệu mấy Việt Nam ở thời ở vậy Việt Nam thuê được xe gì và trong khi xe Việt Nam nó mắc cái xe Mỹ nó là vậy cái đó mình cái nó không đó. Vâng thôi à, anh sẽ chia cho anh chỉ chia sẻ với tụi em là cái video mà anh Di Nguyễn à, xuống sát thuê xe du lịch Đông Tây Mỹ nha à, đến đây xin được khép lại bây giờ anh sẽ nghỉ video này anh làm những video tiếp theo cảm ơn các bạn đã theo dõi nhớ subscribe để Di Nguyễn có lúc vàng nha em subscribe subscribe nha em